nhau trình độ anh em mấy con gà mà nó đá cái chân ẩn chân kính mấy gà đáng sợ anh em còn những con gà mà vô đá âm âm mầm ầm vũ bão tiết tấu nhiệt điệu nhanh mạnh này nọ vô làm tập tới tới mấy gà bình thường nè gà bình thường tại vì sao mấy gà đó nó dạng dạng là lấy công bù thủ lấy công bù thủ nè tại vì nó biết là khả năng nó không bằng địch thủ được cho nên nó phải nhanh chóng tấn công phủ đầu để lấy công bù thủ nhưng một khi mà tấn công không lũng ra là là bị phản công lại là là đứt bóng luôn là không dằn không lội được gì hết anh em còn những gà mà nó phong cách thi đấu nó điềm tĩnh chững chạc càng bị đòn á đôi mắt càng sáng rực càng tinh anh lên khi lâm thế biến thế sinh thế sinh lối phong cách thi đấu nhịp nhàng kỹ càng lối lăn là đều đặn bài bản từng ly từng lai lắng từng ly từng lai điềm tĩnh thái độ càng thi đấu càng chững chạc càng điềm tĩnh nó mới nòi anh em nó mới rặt khi người mới chơi á là thích là phải đá nhanh đá mạnh đá đẹp nhưng mà cái đó là ở tầm mới chơi thôi nhưng mà khi mà lên tới cái, cái đủ tầm mình chơi tới mức độ cao á lên tầm cao mới đó thì đó mình luận con gà nó khác nè nó sẽ luận về là tính hiệu quả tính thực chiến thái độ và tinh thần thi đấu và quan trọng nhất là kết cục cuối cùng như thế nào đó. nên em mình chơi gà phải luôn luôn trau dồi nâng cao trình độ của mình lên đó. và nhớ tim và follow cho hồng kê bán sứ nha